anh không phải buộc đâu nhá anh chỉ cần xuyên qua đấy thôi vâng, vâng, vâng. xuyên qua cho em để tí em buộc vâng đấy đấy ok tầm đấy đấy anh ạ tầm tầm cột đấy là được vâng vâng Vào trong kia lách đi một hai vòng là được Vâng. lấy luôn một hai vòng cho à. đấy được ui được không? căng quá nhỉ à đây rồi luồn, qua cái, cái khe này được không ok luồn tí chắc là buộc qua rồi nhá à? buộc chắc buộc thôi không chắc buộc không không luồn được không khó luồn qua đây á luồn qua cái khe này á qua, qua cái này á Vâng Qua này hả? Vâng Không Luồn qua lỗ to đấy chứ À lỗ À ừ. Nó... Tức là luồn qua bên này cái gì? Vâng vâng vâng Đưa qua bên này tí nữa xong bên kia là căng lại là được gì? Đúng rồi, nó, nó, nó đi theo cái đường ấy Đi theo trên xào ấy Không nhìn thấy xấu quá Đó Trùng trùng xấu quá À không, tí nữa mình căng chứ, mình căng giấy. Anh xem ờ, dây đủ bên kia đủ chưa? anh kéo thế nào ơi em cứ tưởng là nhà anh lắp rồi chứ ừ, hôm qua bảo là lắp luôn đấy đây, đây dạ, xuyên xuyên cho một đoạn dưới đi đây, đây. không không đây để em căng lên không? căng không đây. đây gì đây để em cho vào đây này làm làm cho làm nó căng lên chưa đấy là được đây chỗ này chắc qua được đây không cầm được đâu Hôm nay thấy chọc rồi <laughs> Cái này zip 100% rồi không, không, không, Thế đây nhá, cho vòng qua đây nhá Ờ đây đây, đếm được Nhưng sau này rút có được không? Rút vẫn được Sau đó không rút được này, sau này là chỉ lên đây đây Để mỗi mình tự tự tự rút để hoặc phải nhờ đến ờ, anh luôn À thế thì em cho vào cái khe to này nhá, ờ, cho nó dễ nhá Đấy, khe to đây không phải nhưng mà wifi anh để đâu cũng được mà ở nhà nhà như này bắt thoải mái à. Không đến lúc này phải chuyển cả cái wifi với cái, cái, tivi ra, ra chỗ này mà Đấy, tí nữa Đấy, như này là ok rồi Để rồi Để rồi, đúng là điểm rồi <laughs> không? tí ờ, ờ, dùng cái dây thít mà thít lên trên đấy là được lên vào cái thành công đấy nhá sang này một tháo đây cái cái cục đấy ừ gần như này nó nhanh lắm xa thì mất thời gian thôi ờ, đâu anh để bên này á ừ. chắc thoải mái chắc để đằng sau cũng được ờ, hoặc là đóng lên tường này cũng được không không là không là đâu đi đâu nào không đóng tường đâu không có đâu à không đọc biết cái gì đó đâu đó cái tivi này nó bắt chắc bắt được mạng đây đấy cái gì đó về cài nhưng mà qua nó bắt mạng cái này mà không không phải lắp cái củ kia đâu à, cái củ như đây cũng chưa lắp đâu cái củ ấy phải không bây giờ nó cũng cái là trong nó nó không còn còn Chọn lắp cái dâu thôi cho cái này là vào là nó bắt được hết ba mươi sáu mươi bắt được hết cái này nó còn đang có cái mái nữa mà tivi này qua đêm cảnh tiêu cảnh để cho cặp lắp cả túi đi đâu bò Chào cái gì nó kẹp chứ không vậy làm cái gì chưa làm hát của của cái gì và cái kim của ừ. có kim không kim mà này nó còn cái gì này cường cường chắc là chắc của đàn vì là rồi chắc đánh 엄마 뭐 옆방 보다 안 오는 Đó, để lên Cái để lên sau nó được Cho, ỉa nữa Chả cuộc bên đi à Cuộc gì, nó hà khá mà đi bỏ Là một cái chín ạ Sau này mới có tình huống nên nào mới làm mà con này con bỏ đây mà chuyện này đây đấy thì cái nên từ đây tạm thời đưa từ đây đấy cứ để ra trong được cái bạn để tí em phải chụp ảnh đó mấy cái ảnh <laughs> ấy tí ờ, bà kia điện sang em bảo là xong rồi không tí phải chụp ảnh căn mà ở đây ở trong nhà phải chụp 6 cái à ba cái cũng như cái điện máy xanh nhiều hôm qua nó chụp chụp chắc nó ừ, chụp bảo, cái bà bây giờ có khi cũng đồng ngó rồi đấy có nhầm được không dạ bà bây giờ có nhầm được không có để ý vào mình làm đây không à không bên bà này thủ tục nó phải như thế chả muốn chụp như đâu đây quy định để xem mình có lắp lắp ở vị trí tốt cho khách hàng không ấy không tí tí lại gọi lại bảo là ừ. cái kia đúng không ừ. thoải mái cho em mượn điều khiển uh, tivi cho nào ghế rồi ghế ngồi đi ngồi đấy chơi đó. đâu đấy hôm sáng quét rồi bây giờ cái chỗ phải nhiều cũng lấy ghế ngồi làm chi là phải vậy tức là chi vậy <laughs> vật chứ không phải đâu nhá chuồn đi đi bí hút tiền gì không là thú phủ nhỉ đó à cái nhân là thú phủ à chứ mua quá ở đây họ la lăng đi rồi mua quá rồi nào xây đi xem men men phủ lăng đi này mua quá là hai của vị ờ, dùng 하진도 그거 봐. 어, 와서 저희 이제 다 나가 있다 또 내가. 방레인 얘는 좀. 예, làm phúc của vai người làm chậu. Và làm phúc cua dùng cái ngon để đặt lên cái này chạy rồi nhiều. Dạ, mới làm phải có tao phú. Vô phú phú quê là. À, chúa thì làm. Bằng lên cái này lôi rồi là. Cái xuống thì sẽ hồi mấy hồi nào là làm. Lên đá qua thì lại hồi. Hồi nào cái thằng xé là. Rồi là ăn cái là. <coughs> này nó cắm trực tiếp luôn à cái gì anh cái cái cái, cái để cắm trực tiếp luôn cho nó chắc cái dây của nó không nó bắt qua wifi rồi anh cắm vào làm gì cắm cho nó ổn định không, hơn chứ không. bình thường bây giờ nó bắt khỏe lắm bây giờ tivi toàn cái loại xịn này cắm cắm ờ, cắm nó hơn chứ cắm vào là sấm chớp là mình ở trên này nhiều nhiều nhà hay hỏng tivi đấy à thế cũng được